em rất là nóng tính nóng tính lắm luôn chắc là sẽ có độc trời ơi ghê vậy anh ơi anh có, ờ, có từng nghĩ tới ờ, ma túy không ạ chưa thấy ai đi tìm nghiệm hỏi anh có ma túy không <laughs> mời bạn nữ mời bạn nam rồi chào bạn rồi mời bạn nữ giới thiệu về mình Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quần Linh và chào tất cả quý vị khán giả trong cấp trong khán phòng ngày hôm nay. Em ờ, tên là Phan Thị Hoài Tiến, à, năm nay em 27 tuổi. À, quê của em là ở Quảng Nam nhưng mà hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ. Mình đang làm công việc gì em? Dạ, hiện tại thì uh, em đang là một điều dưỡng tại thẩm mỹ viện ạ. Điều dưỡng tại thẩm mỹ viện? Dạ vâng ạ. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. À, lời đầu tiên cho em ờ, xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng ờ, toàn bộ ờ, quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu em tên là Nguyễn Tiến Hợp, à, năm nay em 27 tuổi, quê quán của em là Hưng Yên và hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại quận 9 Hồ Chí Minh. Em làm việc gì? À, công việc của em là ừ, quản lý à, chuyên về bê tông và xây tô. Bê dạ. tông tức là vật liệu xây dựng đó, dạ, đúng vật không? Vật liệu xây dựng ấy, dạ. Ừ điểm mạnh điểm yếu của em là gì dạ về điểm mạnh của em thì uh, rất là thẳng thắn và thật thà thứ hai nữa là em rất là chân thành sống ờ, biết yêu thương người khác cho với lại yêu thương gia đình dạ còn nhược điểm của em thì cũng rất là nhiều à, đặc biệt là em rất là nóng tính dạ nóng tính lắm luôn ở nhà mà em út ở nhà mà em đâu có dạy học được đâu chỉ là bé kế em nó dạy thôi còn em là không bao giờ dạy được bởi vì là sai một cái là em nói một tiếng một thôi còn qua tiếng thứ hai là dạ chắc là sẽ có đập trời ơi ghê vậy em đập có khi nào đập đồ đập đạt gì không em dạ chưa ạ chưa dạ. cũng tốt chưa đến nỗi nào còn dạ. được bạn trai bên kia ưu điểm khuyết điểm của em là gì À, dạ thưa là ưu điểm của em là một người à, sống và làm việc rất có trách nhiệm người à, sống khá là chan hòa thương yêu mọi người khuyết điểm thì em cũng hơi nóng tính một xíu trời ơi hai người nóng tính hết trơn rồi chắc quýnh lộn luôn <laughs> tình trường thì sao em trải qua mấy mối tình rồi con gái à, dạ chưa chưa có dạ đúng rồi ạ chưa có ạ lý do tại sao thì cái lý do đầu tiên em nghĩ tới là do em cao quá em dạ. cao một mét mấy dạ em cao một mét bảy ạ bởi vậy nãy giờ vô chị nhìn chị muốn ngước lên chị muốn mỏi luôn mỏi mắt luôn <laughs> dạ. quá cao dạ và cái lý do thứ hai mà em nghĩ đó là một cái lý do mà cũng quan trọng là sau khi tốt nghiệp xong là em vào trong sài gòn em làm mà em làm điều dưỡng trong một cái trung tâm cai nghiện á oh. dạ đúng rồi thì cũng chính cái môi trường đó là nó làm cho em có một cái um, cái cảm giác là mình đi ra ngoài á mình đi ra ngoài mình nhìn thấy uh, người khác mình sợ tại vì lúc mà vô trong trại cai thì ai cũng như nhau nhưng mà lúc mà họ cai xong họ ra là lên đồ lên xe là chị thấy nó rất là đẹp nhiều người đẹp trai lắm luôn ấy nó thật sự là đẹp trai lắm luôn con nhà giàu có nhưng mà cuối cùng họ vẫn đi vào con đường nghiện nó làm cho em có cái cảm giác là mình sợ luôn mình sợ luôn có nghĩa là đi ra đường mình thấy là ồ rồi không biết là anh ta có có nghiện hay không rồi có nghiện rồi có có chịu đi cai rồi này kia hay không thì làm nghe em... là bị bệnh nghề nghiệp ảnh hưởng đến dạ. tình yêu <laughs> nó ảnh hưởng em rất nhiều là nguyên một cái giai đoạn nào cũng phải là hai năm sau khi mà em vào trong cái môi trường đó em làm thì em mới có cái cái tư tưởng nó giãn giãn bớt ra tại vì cũng có người cai cai nghiện thành công chứ không phải là không cũng khổ tâm quá ha cái môi dạ. trường làm vâng việc cũng hạn chế trong cái tình yêu em gái em muốn tìm người yêu thế nào dạ mẫu người yêu của em Chắc là trước hết phải cao quá dạ đúng rồi ờ, cao ít nhất là phải mét bảy bởi vì em là em bên kia nhưng hỏi đi em hỏi bên kia dạ anh anh cao một mét bao nhiêu ạ à? đây khoảng mét rưỡi dạ một mét năm mươi mốt là cùng dạ nếu như một mét năm mốt mình có thể mang giày độn anh ạ à? không sao đúng không dạ rồi thứ hai nữa là không được đẹp trai quá sao vậy dạ tại vì người ta nói là chồng đẹp là chồng người ta kệ đi chị thích đẹp chẳng may đẹp trai có được không em chẳng may đẹp trai được không em à, dạ chẳng may anh đẹp trai thì em đẹp gái là mình hai mình xin ờ, xứng đôi rồi anh ạ rồi dạ. còn gì nữa không em anh ơi anh có ờ, có từng nghĩ tới ma túy không ạ chưa thấy ai đi tìm người mà hỏi anh có ma túy không <laughs> thông cảm dạ, người ta làm trong môi trường đó ờ, mà. do em tại vì là bệnh nghề nghiệp của em anh anh ờ, chưa bao giờ nghĩ đến những cái thứ tệ nạn xã hội à, anh ờ, dạ. toàn <laughs> tại vì uh, em mà em thấy ai mà lên cơn là em nhìn biết liền à cho nên là có gì mình nói thật anh nha tí em nhận xét anh nhá không có bị lên cơn không nhá à. bạn trai bên kia em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào Giờ, dạ, mẫu người bạn gái em muốn tìm là một người bạn gái có khuôn mặt phúc hậu hiền lành Nước da thì trắng và vâng, về tính cách thì bạn ấy là người à, phụ nữ của gia đình quan tâm à, chăm sóc gia đình hơn là việc à, đi kiếm tiền nhiều tiền tức là bạn ấy đừng đặt nặng cái việc ờ, kiếm tiền quá dạ. thì nếu em nuôi được bạn ấy thì bạn ấy sẽ bỏ bớt công việc dạ vâng nuôi được ạ à vậy nuôi tốt được. À, những điều gì mà em không thích người phụ nữ à, em không thích người phụ nữ mà quá nóng tính nóng tính trời ơi <laughs> càm bên ràm kia, nữa bên kia nóng quá rồi càm ràm nữa hả sao em gái ồ dạ em chào anh Quỳnh Linh ạ nhưng mà sao không hiểu nha dạ. thường thì điều dưỡng đó dạ. họ kìm được cái tính dữ lắm luôn á điều dưỡng là bao giờ cũng kiên kiên nhẫn lắm á ừ, tại vì là khi mà em vào cái môi trường đó là môi trường em nói nó hơi đặc biệt hơn những cái môi trường khác một chút khi một khi mà họ lên cơn cơn cơn nghiện rồi á thì là mình phải phải vững với lại mình cũng không thể nào mà mình làm một cách là dịu dàng giống như ở trong bệnh viện kêu là à cô ơi chú ơi rồi này kia được dạ vâng quyết đoán lên mạnh mẽ không phải giữ dằn lên đúng không dạ cũng không để nổi dữ lắm nhưng mà do cái âm lượng của em nó rất là to em nói bình thường thì coi như là em đang đang la người khác thử em la một tiếng coi nói âm lượng cỡ nào <laughs> dạ em sợ vỡ mít thế nào không sao đâu. em ví dụ như bên đó là bệnh nhân đó ừ. đó dạ ví dụ anh bệnh nhân nè đập phá nè yên lặng không yên không dạ chừng nãy như được vậy thôi đó hả dạ thử rồi đó chứng tỏ em là một cô gái rất bản lĩnh thì yeah. Dạ. mới làm trong cái môi trường đó bản lĩnh và cá tính đó yeah. Dạ thôi vâng. bây giờ em em em tưởng tượng bạn trai bên kia là người như thế nào dạ em ờ, nghĩ là chắc là cao khoảng bằng em cao khoảng bằng người. em rồi chị cát tưởng giò cắn cũng dài ha cũng được không đến chị nổi ơi chị nhìn giùm em có bị hói không chị hói nguyên đầu luôn em ạ bớt cái dạ. tiêu chí xuống một chút bây giờ nếu mà được thì khi nào em tiến tới hôn nhân được cỡ tầm khoảng từ một năm rưỡi hai năm nữa dạ bây giờ quyết chí lấy vợ chưa dạ quyết chí ạ dạ. thích con gái không dạ thích ạ à. em mê gái mê gái được uhm, <laughs> mê bây nhưng giờ... mà đừng mê quá anh nha em cảm nhận bạn nữ bên đây là như thế nào qua những gì mà em vừa mới được nghe bạn ấy chia sẻ thì ờ, em nghĩ bạn này ờ, ờ, khá là mạnh mẽ cũng hơi cứng rắn một chút rồi ok chị nghĩ là được kiếm được một anh mà cao cao tương đối ủa em cao mét mấy bảy mấy dạ bảy tám á bảy tám quá dữ luôn trời để dành cho em không nắm bắt được cơ hội là coi như thua dạ vâng ạ cỡ nào bằng mọi giá phải chinh phục được anh ấy thôi Hôm nay em trai đi với ai? Giờ em đi cùng với ờ, người bạn học cùng đại học em ạ, Đoàn Sái Ca dưới Đại diện đàn trai ờ, phát biểu ý kiến coi Dạ em ờ, xin phép chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả Em tên là Thương, bạn đại học với lại bạn Hợp ạ Thì em xin phép có một đôi lời nhận xét về bạn Hợp và Bạn Hợp là một người sống rất là hòa đồng, tình cảm Và người sống là rất là có trách nhiệm ạ còn ờ, về ờ, bạn gái bên đây thì ờ, theo như em cảm nhận thì em thấy bạn là người rất là xinh gái và có đôi chút là dịu dàng chứ em không nghĩ là nóng tính. Và nếu như mà em cần một người chân thành thì đúng bạn của anh rồi, bạn của anh rất là chân thành. Dạ. Và bạn của anh không nghiện một cái gì cả, bạn anh bây giờ chỉ nghiện một cái là nghiện một mái ấm gia đình hạnh phúc thôi. Và hy vọng một ngày gần nhất là em có thể gặp lại chị Cát Tường và anh Quyền Linh ở trong ngày vui của hai bạn. Em xin hết ạ. Cảm ơn em bạn gái đi với ai dạ hôm nay à, em đi với lại à, gia đình của em có ba chị gái với lại em gái với bạn của em Xin chào anh quỳnh linh à, chị cát tường Xin chào quý vị khán giả trong đường quay tôi là ba của bé tín à, bé tín ở nhà là biết nhìn nhận và biết suy nghĩ về mọi người với lại là bé tín nóng là không phải là nóng vội kiểu là nóng nhưng mà còn có suy xét nhưng mà chú thấy con rể tương lai của chú thế nào nè thấy anh phong độ cũng đẹp trai à, nó à, nam thì cũng lưu lót cũng mong muốn là hai đứa cho nhau một cơ hội là bấm nút và hẹn hò rồi tìm hiểu nhau nhiều hơn bác cũng à, rồi hy vọng với con con cảm ơn con dạ cảm ơn bác bây giờ rồi. chúng ta sẽ à, kéo Có rào cho hai bên gặp trò mặt trò chuyện ha. với nhau nha kéo hàng rào dạ em cảm ơn ạ tôi không nghĩ hai người này mà ế tâm gặp ngoài đời không thể nào nghĩ là họ ế nhưng mà thật trong sâu thẳm thì họ ế thật <laughs> nào, trò chuyện với nhau đi hai bạn trò chuyện à, em có nhận xét gì về anh à, em ờ, cảm thấy anh sao ngoài sức tương tự của em à, là xấu quá hay là dạ không à, nhìn rất là phong độ và nhìn rất là đẹp trai à dạ vừa anh có nghe em chia sẻ đấy em rất là long tính đúng không dạ đúng rồi nóng rất là nóng tính thực ra là anh ờ, anh anh rất là thích người hiền dịu dịu dàng một xíu ấy mà nữ tính ấy như chị cát tường chị đang là ờ, dạ. dáng rất là nữ tính vậy thì nếu à, như mà à, em nóng tính em thì ờ, anh, anh anh anh anh thấy em có phải là người nóng tính như em nói hay không ừ, thực ra là nếu mà nhìn ở vẻ bề ngoài thì anh không dám nhận xét nhiều tại vì là mình phải tìm hiểu sâu thì mình mới nhận xét về người ta cụ thể nhưng mà cái nóng tính ấy bên ngoài thực tế là nó không có tốt dạ. bản thân anh cũng là người rất là nóng tính anh thẳng tính nữa cơ nhưng mà sau khi anh ờ, ra ngoài anh làm việc thì anh nhận thấy cái điều đó nó không ổn chút nào nên là anh đã thay đổi bản thân mình hàng ngày vâng ạ về việc mà kiềm chế thì là em nghĩ là em làm rất là ok bởi vì là môi trường của em là uh, khách hàng khách hàng là thượng đế Vừa thì anh bây thì giờ anh là tim dạ anh thì giấu tim <laughs> dạ cho nên là không phải là mình nói là coi anh là một khách hàng nhưng mà là bởi vì là khi mà hai người mình nói chuyện với nhau thì một người nóng thì có phải có một người kia dịu lại thì em cũng hy vọng là nếu như mà sau này lỡ có đôi lúc mà em có hơi nóng tính một chút xíu thì anh phải là một người à, đóng vai trò là lạnh để cho em có thể là giảm bớt nhiệt độ xuống lạnh như băng được không em dạ <laughs> vậy thì càng tốt bởi vì khi lạnh như băng vậy là nhiệt độ của em hạ nhanh lắm rồi chúng ta dạ. nói chuyện hẹn hò đi các bạn quan niệm tình yêu của anh là như thế nào Ừ, quan niệm tình yêu của anh là khi mình yêu nhau thì cứ hãy cứ yêu bằng tất cả con tim, bằng tất cả những gì mình đang có. Dạ. Còn à, nếu mà chẳng may mà không đến được với nhau nữa thì nó do cái số phận dạ. mình à, cũng vui vẻ thôi cũng không đừng có bi lụy quá dạ. thì theo anh nghĩ nó thoáng hơn một chút còn quan điểm tình yêu của em là em nghe một câu nói rất là hay chúng ta chỉ mất 3 giây để nói là yêu nhưng mà chúng ta mất ờ, cả đời để mình xây dựng vun đắp và phát triển cái tình yêu đó dạ à, anh xin lỗi là vừa em nói dạ. hơi nhỏ anh ờ, chưa nghe được em làm ở chỗ chỗ nào nhỉ dạ em làm ở thẩm mỹ viện thiện mỹ ngay chỗ uh, quận 1 ngay chỗ cầu ông lãnh anh anh à, biết cầu ông lãnh à. không anh không biết đâu nhưng google maps chỉ dạ đúng <laughs> ở ờ, à, anh ở quận 9 là ở chỗ nào ạ à? anh ở chỗ ờ, long thuận phường trường thạnh quận 9 dạ ở chỗ đó anh ờ, đi qua ừ, nếu như mà qua chỗ em là ở thì cũng gần mà qua chỗ làm cũng gần á rồi dự định tương lai thế nào các bạn hôm nay mình đến với nhau chương trình đã cho mình một cơ hội như này á dạ. thì nếu mà em cảm thấy anh là một người mà có một chút gì đấy làm cho em rung động thì anh nghĩ là mình nên cho nhau một cái cơ hội đó, để mình tìm hiểu sâu hơn dạ vâng ạ bạn nam hãy nói một cái điều gì đó trong lòng mình để cho thuyết phục được bạn gái anh không hứa là chắc chắn là sẽ cho em những cái gì uh, cụ thể nhưng mà anh hứa sẽ dùng tất cả những cái gì gọi là bản lĩnh đàn ông rồi tất cả những thứ anh có để chở che và bao bọc cho em dạ vâng ạ rồi hết thời gian rồi đặt tay vào nút bấm đi bạn để tay nút bấm đi bên tay trái các bạn Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm Ta nhắm mắt lại và cảm nhận một hai ba Hết thời gian Chúc mừng các bạn Chào, quá wow, chào Nắm tay đi em trai, đẹp gái ha Em lo hôm nay em mang dép cổ phân Này thuộc về siêu mẫu đó Để dạ. con chắc cao lắm nha Rồi xin phép xin phép dạ chắc là không dạ, à, con xin phép bác cho con à, à, ôm em một cái hôn nữa không nữa